Welcome to ốc ngố channel Xin hãy giúp ốc Đoạn đầu của video này Nếu mà bạn nào muốn giúp kênh ốc á Thì các bạn hãy lắng nghe và làm giúp ốc Còn bạn nào muốn tua qua thì mình có để khoảng thời gian nằm ở dưới mô tả Các bạn có thể bấm vào đó Mình xin cảm ơn mọi người nha Ốc xin vào nội dung chính luôn Thì thật sự Ốc rất đam mê với công việc làm youtube của mình Nhưng vì mình có nghỉ à, gần đây là hai tháng Thì lúc đó là mình đi học các bạn cứ nghĩ là mình sẽ ờ, không làm youtube nữa cho nên youtube nó đã lao dốc không phanh các bạn hãy giúp kênh ốc sống lại bằng cách chỉ bỏ ra 20 giây để bấm like video và share video của ốc lên facebook hay là lên các nền tảng nào đó các bạn đang sử dụng hiện tại thì mình đang quay video vào lúc mấy giờ nha nói chung là mình đi học về lúc 5 giờ mình soạn kịch bản này nọ hết tới bây giờ là đây mình xài giờ của google nha hiện tại là hơi chói mọi người đợi tí mọi người có thấy không Hiện tại đang là 12 giờ 34 phút Nên bạn nào muốn giúp ốc thì hãy share video của ốc và để lại một like cho video Ốc xin cảm ơn mọi người Và bây giờ chúng ta sẽ vào video chính rồi Một ngày đẹp trời tôi đi ăn thịt viên và ăn rất là nhiều luôn Đi về á đọc comment của các bạn các bạn cũng kêu thịt viên đi làm thịt viên đi ốc làm ốc tưởng là ốc ăn thịt viên nhiều quá bị ám ảnh tới mức đọc comment cũng ra thịt viên nữa sau 20 phút hoàng hồn con trồn còn nguyên thì ốc mới nhận ra đó là sinh vật mới từ Trevor Harrison Sinh vật này có tên là Meatball Nghe khá là hấp dẫn đúng không mọi người Nhiều người thích ăn thịt viên chắc luôn Và đây là thông tin chưa chính thức về cục thịt viên này đâu nha Thịt viên này ốc chưa biết nó phân loại vào kẻ khổng lồ hay không Nhưng ở giai đoạn phát triển lớn nhất của nó thì nó ước tính khoảng 50 cho tới 60 mét. Midpaw có một khả năng rất là bố đời, đó chính là bay với vận tốc di chuyển khá là nhanh nhưng chưa có số liệu chính xác là bao nhiêu thì nó có thể bay trên không trung là nhờ sử dụng từ trường hoặc là một thứ gì đó đặc biệt khi chúng ta nhìn thẳng vào miệng của Meatball có thể thấy nó có tặng hai cái miệng với những chiếc găng rất là sắc nhọn kết cấu hàm này dành cho việc ăn những đối tượng của nó mà không bỏ sót một cái gì cả kể cả xương luôn Ngoài ra, cục thịt viên có khả năng tạo ra lửa để thiêu đốt các mục tiêu của nó trong phạm vi nhất định. Thì chúng ta có thể thấy uh, con sinh vật này á, nó đã thích ăn chín uống soi rồi chứ nó không thích ăn lông ở lỗ như một số kênh YouTube nha. Yeah. Nha. Yeah. Ở trên mình đã nói là Midboy ở giai đoạn lớn thì các bạn suy nghĩ ngay liệu nó giai đoạn nhỏ là như thế nào phải không? Mình sẽ giải đáp cho mọi người ngay. Nó là một cục thịt lơ lửng trên không, có đường kính khoảng 50cm. Giai đoạn này, nó thường gỉ ra rất là nhiều máu và thường trú ngụ ở những nơi tối tăm ẩm thấp. Nguồn thức ăn của nó chúng ta vẫn chưa biết được là cái gì lúc nó còn nhỏ. Và đây là thông tin ốc tích góp từ các nguồn khác nhau. Mình mong nó sẽ ra thông tin chính xác nhất ở thời gian gần nhất để mình sẽ làm lại một bài chính xác hơn cho nó nha. Và video có lẽ đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh của ốc. Ốc sắp được 50% của nút bạc rồi rồi mọi người hãy mạnh tay share kênh của ốc để ốc sống lại nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ bye bye mọi người bye bye